that đ ồ What? của máy thì chúng ta phải chịu trọng lên cho nên cái của máy thì chúng ta thấy được là máy được thiết và đây ạ, à, anh em có thể là quan sát rõ hơn máy được thiết kế với là 4 bích tông kẹp nhôm sẽ rất là chắc chắn cho anh em trong quá trình sử dụng và việc ờ, thiết kế mặt bả nhôm ở trên là mặt bích thép hoàn toàn thép nguyên tấm à, không phải là thép chắp vá sẽ giúp ờ, anh em đó đỡ được toàn bộ thanh nhôm không có bị kê nhôm và thiết kế cơ khí của máy với độ chính xác và chắc chắn rất là cao và kèm theo đó là những cái bích tông của máy như là bích tông tẩy motor sẽ được thiết kế là bê tông ờ, đặt hết và motor sẽ là motor vuông à, công suất motor là 3 kW là hệ thống motor công nghệ của châu Âu và bàn điều khiển của máy sẽ là bàn điều khiển tiếng Việt và nó được đặt ở phía bên trên để anh em dễ dàng sử dụng hơn ta thiết kế tủ điện của máy được thiết kế ngọt nhỏ, gọn với đầy đủ tất cả các uh, cục chống đảo pha, cầu chì, áp tổng, cục khởi và rơ le. À, và cộng theo đó là một bộ chuyển đổi nguồn 24V à, thiết kế rất là tiết kiệm diện tích cho nhà xưởng của anh em. À, và dây điện sẽ là dây điện nội đồng hoàn toàn 100% cho quý anh chị khách hàng sử dụng à, và máy thiết kế bơm dầu vào đường ray à, vì hệ thống của máy sẽ là hệ thống motor vuông nên là máy sẽ được à, thiết kế là bơm dầu để khi mà motor vuông di chuyển di chuyển trên đường ray vuông CNC dẫn hướng thì nó sẽ được bao trơn à, và cái quá trình di chuyển nó sẽ trơn tru hơn và không có bị tình trạng đó là bị vấp hoặc là bị à, ảnh hưởng do là bị à, khô cái à, đường dẫn khô cái đường dẫn hướng của à, motor À, và máy thì hơi trước khi đưa vào sử dụng sẽ được ờ, đi qua một cái cốc lọc khí sẽ lọc sạch hoàn toàn hơi nước và như thường lệ em sẽ tiến hành đó là vận hành dòng sản phẩm máy cắt một đầu ờ, của phát công ty Factor Việt Nam với đường kính tự cắt đó là đường kính 450 thương hiệu Wagen của Nhật Bản à, và máy sẽ cắt định hai góc 45 và 90 độ và sau đây em sẽ tiến hành đó là vận hành test thử cho anh em được xem quá trình cắt được cho thực tế trên dòng sản phẩm này ở cái mức độ an toàn cũng như là chuẩn xác của sản phẩm máy cắt hợp đồng của đầu thích ờ, ờ, và lượng cắt đây là lượng cắt 450 thì ở góc 45 độ và góc 90 độ đường cắt rất là sắc nét và rất là sáng không xảy ra tình trạng bị ba bia à, và dòng sản phẩm này thì em vừa cắt là chưa có được phun dầu làm mát và nên có thể là quan sát đây là sản phẩm thực tế à, và cắt trên uh, sản phẩm này là sản phẩm nhập khẩu chính hãng và nhôm cũng là nhôm nhập khẩu trong siêu ba quảng long ạ và mọi chi tiết thắc vì là dòng sản phẩm này anh em có thể là vui lòng liên lạc trực tiếp với số điện thoại phía bên trên màn hình liên lạc em like qua số 0787 291188 hoặc là đến trực tiếp tổng kho của công ty Bách Việt Nam ở gần bến xe nghệ quận Hà Đông thành phố Hà Nội hoặc gần à, khu công nghệ cao quận 9 thành phố Hồ Chí Minh và anh em có thể là để lại đăng kèm video bình luận ở phía dưới video để em sẽ thông tin và hỗ trợ thêm cho web em khách hàng à, và đồng thời nếu như anh em nào muốn tư vấn thêm thì hãy liên lạc cho em hoặc là kết bạn à, qua Zalo uh, với số điện thoại mà em vừa nêu trên em xin nhắc lại một lần nữa số điện thoại không một trăm tám để được trực tiếp tư vấn về tất cả các dòng sản phẩm cũng như là báo giá chi tiết về sản phẩm cảm ơn anh em đã luôn đồng hành cùng với kênh video